chắc là đây là căn phòng duy nhất không có nhan cắm vào ô bây giờ vẫn có nha mọi người yêu cảm thấy rất là lạnh người luôn rất là muốn bỏ chạy khỏi nơi đây mọi người ơi ôi phải chạy thôi mọi người ơi tiếp phải chạy thôi linh ở khắp mọi nơi luôn nha mọi người Chào mừng tất cả quý vị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì tình hình thì TBL đang à, đi trên đường thì bắt gặp một cái à, khách sạn hay một à, căn biệt thự gì đó không biết nằm giữa một rừng voi luôn nha mọi người nè thấy không mọi người đó và cái căn à, biệt thự hay là khách sạn kia thì à, nằm ngay chỗ đó thì TPBL à, sẽ cùng mọi người đồng hành trong cái video này để biết rõ đây là căn biệt thự khách sạn hay là nhà hon gì nha mọi người mà nó lại nằm ngay chỗ một rừng voi luôn nè mọi người hai bên hai hàng voi nè mọi người đó thì bây giờ mọi người hãy cùng đồng hành với ờ, TBL trong cái ờ, video này để khám phá thực hư ờ, như thế nào nha cả nhà đây là ngôi biệt thự hay là ngôi khách sạn gì mình cũng không rõ nữa tại vì mình đã phát hiện từ xa và bước vào đây đây là con đường đi vào nè quý vị hình như nó có một cái con đường nhỏ nhỏ nè đi vào nè mời mọi người hãy cùng à, đồng hành với à, TBL trong à, cái video khám phá review này nha mọi người rồi mọi người cùng TBL bước vào căn nhà này để khám phá xem trong đây có gì nha mọi người lối lên không biết ờ, đi hướng nào luôn rồi TPL sẽ ờ, có một cái ờ, lối nhỏ nhỏ nè TPL sẽ lên nha mọi người Ui. rồi ô đây không phải là một cái khách sạn mọi người lúc đầu nhìn ở ngoài kia nhìn vô tưởng đó là một căn khách sạn hoặc là một căn biệt thự bỏ hoang không ngờ đến đây thì TBL phát hiện ra đây là một căn nhà hoang mọi người nhưng mà TBL sẽ à, cùng đồng hành với mọi người mọi người phải à, cùng đồng hành với TBL để lấy động lực bước vào căn nhà này nha Tự vì mới bước vô đây một phát á, là TBL cảm thấy tim đập mạnh hơi thở nó dồn dập đó mọi người không hiểu lý do vì sao luôn nha mọi người à, hãy cùng đồng hành với TBL để TBL có động lực oh, mọi người ơi mới bước vào cửa mà TBL thấy rất là nhiều nhang oh, cái gì vậy à mọi người mình phải à, trấn an nha nhiều khi cái căn nhà này có những cái à, lâu năm rồi á nó mục nát rồi mình phải cẩn thận trước khi bước vào đây nha mọi người đây thì à, mọi người thấy gì không rất chi là rùng rợn luôn wow cảnh này mà thấy ban đêm luôn á là là xỉu luôn á Trời ơi nhan quá trời luôn nè mọi người Thần tài thổ địa cũng có mấy ông luôn Trời ơi Căn nhà này rất là độc sắc luôn á Tâm linh ở trong đây Chắc rất là nhiều luôn nha mọi người Rồi Quá trời luôn nè mọi người Hầu như chỗ nào cũng có nhan hết vô căn phòng này thì lúc đầu ở ngoài cửa TPL đã cảm nhận phần nào bây giờ vô trong đây càng rợn người nổi gai ốc là mọi người lạnh người khi thấy những cái chùm nhang giống như vậy nè rất là nhiều luôn cắm ở khắp mọi nơi luôn không phải một chỗ nữa mà rất là nhiều luôn nha mọi người đây thổ thần thổ địa rất là nhiều luôn nè mọi người đây nè giấy tiền vàng bạc còn chưa đốt hết nữa mọi người rất là nhiều luôn còn nhang nữa nè khắp mọi nơi trong căn phòng này luôn còn à, mọi người đây trên trang thờ có Đức Mẹ Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát và Vương Mẫu Nương Nương nha mọi người. Thì à, TVL à, thấy à, Đức Mẹ Quan Âm và Vương Mẫu Nương Nương thì trong lòng của à, Ê, có tiếng bước chân. Mọi người có nghe tiếng bước chân không? Không biết là tiếng bước chân của ai nữa. không thấy ai hết mọi người không? chân à. Cảm giác rợn ốc luôn mọi người ơi ừ. Thì à, TBL bước vào trong phòng này Thấy à, Đức Mẹ Quan Âm Và à, Vương Mẫu Nương Nương Thì trong lòng nó cũng Trong lòng TBL cũng vơi đi phần nào nỗi sợ nha mọi người Nam Mô A Di Đà Phật thì à, trong cái à, chuyến à, khám phá này TVLD rất hết sức là đột ngột luôn không có chuẩn bị nhan đèn hay tất cả mọi thứ tại vì đi rất là đột xuất luôn rồi đi ngang qua đây hiện tại TVLD dùng điện thoại để để quay nha mọi người đây tất cả mọi nơi trong căn phòng này đều có nhang đó nha mọi người thì bây giờ mình sẽ à, khám phá ra ngoài phía sau nha mọi người wow đúng là căn nhà này á ở ngoài nhìn vô á, cây cối um tầm luôn mọi người nhìn cảm giác giống như là một cái à, ngôi nhà đã bỏ hoang từ rất lâu luôn đây trong căn nhà này thì tâm linh ở khắp mọi nơi luôn nha mọi người đây và bên đây là đức uh, ờ, quan công à, mọi người ở trong căn nhà nhìn ra này có một cái lùm um tùm vào đó và phía bên cái cánh cửa sổ này nè mọi người để ý à có một cái dây leo hoặc là một cái cây gì đó nó đâm vô nhà luôn này thấy mọi người còn trên nóc này, trên nóc nhà thì toàn bộ những cái lỗ thủng rất là nhiều luôn thấy mọi người bây giờ mọi người cùng với uh, đi sang một căn phòng kế bên nha đây đây nè, nhang quá trời luôn nè mọi người giỏ nhang rồi đèn rồi à, sữa rồi để cúng nè rất là nhiều luôn rồi bây giờ thì à, quý cô chú anh chị cùng với TVL sẽ sang một căn phòng ở bên cạnh nha mọi người à, trong đây có một con ong nè mọi người có một con ong này rồi cẩn thận nhé không biết uh, tao không có làm hại gì mi đôi đừng có qua đây cắn tao nha thì uh, ờ, TPL đi hết sức là uh, đi không có ý định là quay nha nhưng mà bỗng nhiên là chợt thấy cho nên là rút điện thoại ra quay luôn cho nên là không có chuẩn bị um, nhang hay là gì hết để Ờ, thắp cho các chư quỷ ở đây thì ờ, mọi người hãy ờ, tha lỗi cho TBL nha đây đây là một cái ổ ong nè mọi người ổ ong rất là lớn luôn nằm ở trên nóc nè đó rất là lớn luôn rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi ra ngoài căn phòng phía sau nha mọi người rồi trên đây thì à, nó đã bị à, mất đi một à, cái miếng ton rồi nha mọi người rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào một căn phòng bên đây không biết là có cái tâm linh gì trong đây hay không đây thì đây đây đây đây, đây. mọi người vẫn có nha hầu như toàn bộ ngôi nhà này đều có sự hiện diện của một tâm linh rồi bây giờ chúng ta sẽ ờ, đi ra ngoài phía sau bếp nha mọi người Đây Thì ờ, ở ngoài sau bếp đây không biết là có gì để chúng ta khám phá hay không nha Đây đây đây đây Đây một cái ờ, ổ gò mối nha mọi người ổ ông ông gì đó ông bắp cày ông gì đó tb cũng không nhớ rõ nữa à, đây lại phát hiện một một mớ nhang nào mọi người ha rồi bây giờ ờ, chúng ta sẽ ờ, đi vào trong cái ờ, phòng vệ sinh nha mọi người rồi không biết là mọi người có nghe được tiếng nói rì rầm xì xào ngoài kia không nhưng mà TVL có nghe hình như có ai nói một cái gì đó đây nhà vệ sinh nè mọi người thì nhà vệ sinh đó không thấy sự hiện diện của ờ, đốt nhang nha và chắc là đây là căn phòng duy nhất không có nhang cắm vào ô vẫn có nha mọi người vẫn có luôn ôi chứng tỏ là căn phòng này tâm linh rất là lớn nha mọi người không hiểu vì sao chủ nhân căn phòng căn nhà này lại bỏ hoang thì uh, quý à, anh chị cô chú nào biết được lý do vì sao hãy uh, cho TDL được biết nha đây là phía trên căn nhà nè quý cô chú anh chị phía sau gian bếp này thì không còn à, mái tôn hoặc là cái gì để chia hết nha rất là trống lỏng luôn chứng tỏ ngôi nhà này cũng ờ, đã bỏ hoang từ rất lâu rồi nha mọi người đây những cái cây này, những cái cây ờ, tầm gửi mọc từ trong tỉa ờ, gạch mọc ra luôn nha mọi người Ê mọi người có thấy không mọi người có thấy một cái con con gì ta con bọ ngựa con gì đó mọi người đó sát luôn là cận cảnh cho mọi người xem nè rồi bây giờ TBL cảm thấy rất là lạnh người luôn rất là muốn bỏ chạy khỏi nơi đây mọi người ơi thì à, TBL sẽ à, bỏ chạy khỏi nơi đây nha mọi người ôi phải chạy thôi mọi người ơi thì bây giờ phải chạy thôi chạy ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt rồi rất rất là mong mọi người hãy chia sẻ để ủng hộ TBL nha